và ở quanh cái khu vực sân bay thì đất đai nó vẫn còn nhiều và các dự án sẽ dần dần mọc lên đã đang và sẽ mọc lên rất là nhiều câu hỏi rằng là mình có nên mua đất ở khu vực này hay không à, nó có ảnh hưởng gì hay không hay là nó có lợi ích gì hay không thì à, nếu bạn quan tâm về cái việc đó thì cái video này dành cho bạn bất động sản gần sân bay thì nó có cả bao gồm cả đất nè nhà phố hay là cái dự án ha có thể là bạn mua dự án hoặc là bạn mua đất dân à, đều à, bạn cũng có thể là mua được nhưng mà trước khi mua thì bạn phải xem xét rằng là nó có bị ở trong cái à, quy hoạch hay không nó bị vướng quy hoạch gì hay không hay là nó có bị à, ngay cái phễu à, bay hay không tại vì nếu mà nó nằm ngay phía bay thì nó rất là ồn ha à, và và ví dụ như bạn thấy ở um, đơn giản là ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khi mà máy bay lên máy bay xuống mà nằm ngay cái phía bay thì nó rất là ồn và nó bị ảnh hưởng cũng khá là nhiều so với cái việc mà là à, không nằm trong cái phễu đó ha mình sẽ chia sẻ về cái lợi thế khi mua đất ở cái khu vực sân bay ha thì à, ở cái khu vực sân bay thì Ờ, bạn sẽ được hưởng rất lợi thế rất là nhiều từ phát triển của cơ sở hạ tầng ví dụ những cái à, sân bay lớn thì đó là cái điểm trung chuyển của tất cả hành khách đến hay là hàng hóa thì cơ sở hạ tầng nó phải là à, được đầu tư và phát triển mạnh à, hiện đại cũng như là được đồng bộ để à, À, có thể là cung cấp những cái à, dịch vụ tốt nhất ha, à, cho hành khách và hàng hóa ngoài cái việc mà phát triển cơ sở hạ tầng thì những cái khu đô thị ha à, xung quanh kèm theo dự án sân bay đó thì nó sẽ ờ, có một lên rất là nhiều kèm theo những cái tiện ích bao quanh và ờ, đâu đó nó cũng sẽ có những cái trung tâm thương mại à, những cái à, hoặc là những cái khu công nghiệp phụ trợ à, đi theo hoặc là nó có cả cái hệ thống kho bãi để vận chuyển hàng hóa tại vì uh, sân bay ở đâu thì cái những cái công ty logistics làm về vận chuyển hàng hóa thì họ tập trung ở đó rất là nhiều ha uh, cái lợi ích thứ hai đó là À, bạn có thể là khai thác tốt cái à, bất động sản nằm trong cái khu vực này ví dụ như là à, tại cái khu vực này thì cái nhu cầu người ta mua để người ta ở đi người ta đi làm ở cái khu vực sân bay cũng nhiều hoặc là người ta mua người ta mua hoặc ta thuê để người ta làm những cái công ty dịch vụ liên quan tới sân bay à, ví dụ như là logistics nè hoặc là vé máy bay hoặc là ăn uống hay trung tâm à, mua sắm vui chơi giải trí nói chung là à, nó sẽ giống y chang ở cái khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ha nó cũng có tất cả những cái tiện ích à, cần à, tại vì nó sẽ phục vụ những cái khách đến và khách đi phục vụ à, cho dân à, cư ở khu vực đó phục vụ cho những người mà họ sẽ làm việc tại cái khu vực sân bay và khu vực sân bay nó thu hút rất là lớn cái à, lượng lao động ha cái nhà ở đây nó sẽ được ờ, xây dựng để cho thuê hoặc là xây dựng thành những cái cao ốc văn phòng cũng để cho thuê hoặc là khách sạn à, tại vì cái lượng người đến đó cư trú rất là lớn và à, có một cái lợi ích nữa là cái khả năng tăng giá rất là à, mạnh ví dụ như là ừ, khu vực sân bay thì cái khả năng tăng giá có thể là tới 5 tới 10 lần à, hoặc là ví dụ như đợt vừa rồi cái thông tin mà xây ờ, bắt đầu xây dựng cái ờ, sân bay Long Thành thì giá đất và bất động sản khu vực này đã trở nên sôi động rất là nhiều so với cái thời gian trước cái rủi ro hay là những cái cái cái nhược điểm mà khi mà bạn mua bất động sản tại khu vực sân bay à, như mình đã chia sẻ lúc trước à, đó là khi mà bạn à, ở khu sân bay thì bạn phải sống chung với tiếng ồn ha tại vì cái máy bay nó hoạt động suốt ngày suốt đêm à thì cái việc mà bay lên bay xuống cái động cơ nó gây ra tiếng ồn hoặc là nếu mà bạn à, mua nhà ở gần cái khu vực ở à, sân bay quá thì à, kho hàng kho bãi họ vẫn hà, xe di chuyển rất là nhiều và ra đóng hàng cũng rất là là là, là nhiều nên cái việc mà ồn ào là không tránh khỏi nhưng mà trước khi mà bạn giao dịch bạn mua bán tại cái khu vực này thì bạn à, nên xem xét là có nên mua quá gần hay không ví dụ như là cái khu vực mà à, sân bay Tân Sơn Nhất tại vì sân bay Tân Sơn Nhất nó nằm ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh nên những cái nhà xung quanh đó là dĩ nhiên là phải rất là gần với sân bay và đâu đó cái tiếng ồn từ sân bay nó phát ra à, từ sân bay và từ những cái động cơ của máy bay nó phát ra là gây những cái cái ồn ào lắm nên cái việc mà à, khi mà bạn mua đất ở ngay khu vực à, sân bay Long Thành thì bạn phải để ý nó phải cách xa hơn khá là nhiều tại sân bay Long Thành nó lớn gấp mấy lần ha gấp, gấp nhiều lần cái sân bay Tân Sơn Nhất nên máy bay to à, ở đó xuất phát máy bay quốc tế à, đi những chuyến quốc tế nên lượng trung chuyển khách cũng nhiều lượng trung chuyển hàng cũng rất là nhiều nên máy bay cái lượng bay nó cũng cái tần suất bay nó cũng khá là nhiều nên bạn phải xem xét là mình có nên mua gần quá hay không Độ, tùy theo cái mục đích là nếu mục đích của bạn là bạn à, mua để bạn sau đó bạn sẽ uh, xây những cái ờ, kho hay cái xưởng à, để uh, cho những cái công ty làm logistics thuê thì bạn sẽ mua cái khu vực gần sát với sân bay để cho thuận tiện cái việc mà là uh, di chuyển còn nếu mà bạn mua để ở thì bạn phải mua lùi ra bên ngoài À, khoảng 3 tới 5 cây số ha tại vì cái sân bay Long Thành nó rất là lớn và cái việc mà bạn phải mua những vị trí nó không nằm ở trong cái phế quay thì cái việc mà ảnh hưởng của tiếng ồn sẽ nó đỡ hơn khi mà khu bạn mua đất ở cái khu vực mà sân bay thì cái nguy cơ là bạn đối mặt với cái việc mà là uh, sốt đất uh, sốt uh, bất động sản uh, sốt nhà nó bị ảo ví dụ như là uh, khi mà chỉ có cần một cái thông tin Ờ, khởi công là bất động sản nó đã bắt đầu tăng giá hoặc là những cái người mà đầu cơ đi họ sẽ ờ, làm những cái động tác họ gom gom đất trước và sau có thông tin ra là họ đẩy giá lên chẳng hạn à, nên bạn phải rất là bình tĩnh khi mà có những cái thông tin như vậy ha mình xem rằng là à, thời điểm nào là tốt nhất để mua thì mình uh, mua thì mình đầu tư rồi à, rủi ro tiếp theo đó là cái vấn đề pháp lý thì nó khá là mập mờ ví dụ như là bây giờ ngay tại à, gần cái sân bay Long Thành thì đất cũng rất là nhiều và nếu mà bạn không có hỏi kỹ về quy hoạch thì có thể bạn sẽ đâu đó bạn sẽ vướng vào một cái dự án nào đó nó bị vướng quy hoạch ha tại vì quanh cái khu vực sân bay là quy hoạch rất là nhiều nói chung là bạn phải đi lên à, các cơ quan có thẩm quyền để bạn hỏi rõ cái vấn đề có bị vướng quy hoạch hay không trước khi mua cái bất động sản đó và cái câu hỏi đặt ra là có nên mua à, bất động sản tại à, khu vực gần ừ, sân bay hay không thì tùy theo uh, nhu cầu và khả năng tài chính của bạn à, và ví dụ như nhu cầu bạn à, mua để ở thì bạn à, sẽ mua lùi sang một chút à, cho nó bớt tiếng ồn à, và nó đỡ ảnh hưởng của cái lượng xe cộ à, lưu thông quá nhiều vào sân bay à, và à, tùy vào cái khả năng tài chính của bạn nữa ví dụ như là với cái cái cái số tiền lớn bạn có thể mua cái diện tích lớn hơn à cũng mà bạn mục đích của bạn là bạn sẽ mua bạn làm kho bãi sau này thì bạn mua những cái diện tích đất lớn để sau này bạn có thể là à, làm những cái kho bãi hoặc là xây những cái viên điên à, để bạn có thể là cho thuê nhưng mà chắc chắn trước khi à, mua thì bạn phải check quy hoạch à, check giấy tờ pháp lý ở cơ quan nhà nước nếu bạn mua hàng dự án thì bạn phải xem xét cái dự án nó đã đúng quy hoạch hay chưa có được cấp phép xây dựng hay chưa chủ đầu tư có uy tín hay không à, và cái à, khu đó nó có nằm ngoài cái cái phễu bay hay không à, không có bị ảnh hưởng tới tiếng ồn à, của cái động cơ máy bay đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn à, chia sẻ với các bạn à, về cái à, việc mà mình có nên mua đất tại khu vực sân bay hay không nhất là sân bay Long Thành à, đã được khởi động và tới 2025 sẽ được hoàn tất à, nếu các bạn có những cái câu hỏi gì À, liên quan tới cái khu vực phía đông thì hãy à, comment xuống cái video này hoặc hả, hãy sẽ gửi cho tôi những cái câu hỏi thì tôi sẽ à, trả lời tất cả những chi tiết về những cái vấn đề ở xung quanh cái khu vực sân bay cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo